Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khải em ơi à, Hiện tại còn vài trận cuối cùng Khải cố gắng đánh cho xong luôn em ơi Tối nay thì cao thủ khá là đông Anh em cùng chờ đợi tí nữa gặp ai nha Vô vô liền đấu em ơi liền đấu em ơi Khải ơi Khải có một anh cây vòng cái Khải ơi À ok ok ok Vô liền đấu em ơi Khải em tới Ok à. Vô đấu em ơi đủ sao tối nay toàn hàng khủng vậy sao đánh ta Chắc là Chạy đi em. Cầm một chị kìa. Cầm một chị Năm độc anh. Năm độc chưa chưa hết trận à. Còn bảy trận nữa. Ai năm độc thì sợ ai mà. Không sợ. Sợ ông nọ vặn sợ tự nhiên chứ không cam mi à. Độ chém hai cái chết kìa. anh sợ <laughs> sợ hai người đó đậu dân anh còn sợ nhiều người anh sao <laughs> má thấy hai người đó thua thua mấy trận rồi không thể nào trụ nổi rồi còn 7 trận cố gắng dứt trận này, bốn 4 trận này, ba trận sau nữa cho nó xong trận anh cuốn tiếp tục đánh đặt em ơi, đánh đặt chính em ơi. Thì chính em giờ đạt sáu rồi. Thiếu Lâm em đạt một hai sáu mà <laughs> Giờ xong này tiếp tục đi Thiếu Lâm. <laughs> Rồi ok mà độ mà lấy, lấy đồ mà nó nó cứ nó, đua đua nhau thế ờ bọn sao lại nhau nó đua đua nhau nhanh lắm đứng lại chém cái khẩn khẩn cái chọn liền mà bò đồ bò đồ tha đồ chọc ừ liệm liệm à đây ờ một hai sáu triệu rồi xong Đông Phương thất bại Rồi xong Xin lỗi anh trai Chữ đen vũ đệ ơi Xin lỗi anh trai nha Từ từ đã Đậu xanh Đây là một vua Một vua Hai bùa Ba bùa Thôi hai bùa đủ đánh anh nè à. à ok quá bắt đọc này chịu sao nói năm độc chịu sao nói mực hút kinh ui trắng người trắng người luôn chịu sao nói <laughs> à chết tục gặp năm độc còn mới xác định rồi chúng em là cứ em vô bù xong là xong rồi gì đâu do năm đập nó quýnh là nó không có đứng không phải mình không không không kịp sốc cam họ con đường mua này nó phải cần thời thời gian để sóc đam mà đúng rồi bát mấy tao bát bốn mình đập cho thành rồi thấy một trận đầu tiên anh Đông Phương quá đen bố mỗi cái bùi bố đẹp anh đâm phương quá đen à anh ờ, đọc mình biết rồi bởi vì đường mình nó chỉ chạy ra cái nó bút trong hai cái bùa cái là chạy em chết hai bùa chạy này là chết rồi chưa kịp đánh sốc sốc rồi bắt đọc nó nằm liền nha lắm đúng rồi nên đó. em chưa, chưa, chưa buồn à, ờ, với bạn tớ tớ không cầm áo đâu đi có gì phải con đến lên top bao nhiêu rồi à, thánh tối nay à, còn 6 trận nữa là lên top 1 luôn rồi 6 trận rồi ra thêm thì mình để được xuống hạng 33 rồi mà mình vẫn gặp con này ra ai biết anh xui cũng là <laughs> con này đang hạng ba anh này hạng ba hạng 33 Ngami mới đi một trận đầu gặp thải kìa ờ ở đây Win lúc đó nó chưa có gặp cho danh <laughs> chưa gặp chưa gặp thì Win à, mình kiếm mà mình kiếm mà chưa chưa bờ ca hay lúc đó bờ ca hay anh còn mấy ngày 10 kia ca bình thường em nút ngay tao thắng mười cái điểm đúng rồi mười cái điểm thằng chuyện này em chuyện già nói à, <laughs> chờ trận sau tiếp tục đây nè em còn 6 trận cuối cùng nha à, vô, vô gặp anh ờ. <laughs> vũ đội xác định rồi thế nhưng gặp vũ đội xác định rồi JVK JVK Hoàng cố gắng anh em ơi ok tiếp tục trận thứ hai em ơi đồ tạo giờ xuất hiện thêm uh, cao thủ lạ bất lương <laughs> rồi uh, nói chung tối nay thua đến ba người lần em ơi may mắn né ra dân không gặp là thua lạ bất lương can mi và sở tự duyên à, ba con trâu toàn thứ hai thứ năm phun đồ một cái bằng băng phun đồ chết chết chết chết <clears throat> rằng ở trên giang hồ một bi kiếm gõ gong vang vòng mãi in tin nhắn cái ba ngày này wow. quân kinh dạ. quân kinh thiên nhẫn hả em quân kinh thiên nhẫn hả dạ thiên nhẫn anh à ở trong đêm vô gặp anh với anh Khải rồi em hót à ừ. còn vài trận nữa hót ra mẹ học hoặc không thì để cho Khải cũng như hết máu ra chết thôi nhanh còn mấy trận cuối má đừng có gặp giùm tôi mấy ông nội kia giùm cái má gặp là thua luôn ông vạn sự có thở bơ ca lại không được thua được ông vạn sự, ông vạn sự là cái bang có thở bơ ca lại đao năm độc má nó rao đao năm độc anh cút lên nó kêu bán hai kim đủ sao thằng nào chơi canh này kim kim một chín một tám rao <laughs> đao anh cút lên kêu hai kim vãi lộn ơ sương à gặp nghe mi má ơi ok đánh được ơi ủa má ơi là của ai ao rồi của của anh anh hòn hả ok anh ok anh cảm ơn anh cảm ơn đã mất thời gian Nga 14 Nga 14 Cùng nó mì Ok anh em ơi, tiếp trận thứ ba anh em ơi <clears throat> Trận thứ ba này xong rồi còn một trận cuối nữa Thì sẽ còn ba trận nữa thôi <clears throat> Độ, mong nha gặp mà ai nhẹ nhẹ tay một xíu Độ, gặp kỳ hợ như hôm trước chỉ có thua rồi nè gọi là gọi là trận thứ hai thì được à, ông anh à, cùng ngâm mi thì ông đánh không lại mình đây ông chấp nhận ông nhường từ sớm luôn nè ngâm mi này thì vô xác, xác định chất từ sớm luôn cho lẹ đỡ mất thời gian đó. trận vừa rồi <clears throat> nhưng mây này thì anh tỷ lợn trăm trăm rồi khó bằng suy nghĩ <clears throat> rồi vô ba đây <clears throat> cố gắng cố gắng giữ tốt nào cố gắng giữ tốt nào ai đây anh em gặp băng mình đi cho lễ nào chùm 80 ok anh em ơi chùm 80 bao gió sương đã qua trái tim vẫn luôn khắc ghi bóng hình nhau dù có đến muôn ngày sau dù muôn kiếp không thay lòng và trái tim vẫn luôn khát khao đôi hai mùa hai mùa bay ngàn trôi rồi xong 10 này xong mình à? vô hai bộ xong rồi búp búp với chúng tôi búp với chúng tôi búp với chúng tôi chạy nào búp búp với chúng tôi của chúng tôi mana đâu đánh mana đâu đánh mana đâu đánh mana đâu đánh bồn máu của chúng tôi bồn máu của chúng tôi mà nà đánh mà nà đó đánh bồm máu của chúng tôi bồn máu của chúng tôi hết mà nà chưa hết mana chưa bồn máu bồn máu bồn máu của chúng tôi bồn máu của chúng tôi bồn máu của chúng tôi xem tới là bốc hơi xem tới là độc tử xem tới là độc tử chạy đâu không sao đau này tóc hơi chậm, hơi chậm nhưng mà không sao, đánh được Mà nè, lắm Nấu nữa đâu mà đánh Nấu nữa đâu mà đánh Mà nè, đâu nè, đánh Chạy vô đâu Má cái đầu tốc 20, giật chậm, nếu gặp 20 này chậm quá

võ lâm hùng thành khó bát mạch thần thông vì ai sẽ là minh chúa dân bùa đậm ma nào nào được đến ma nào được ông chủ ma nào được ông chủ ma nào được ông chủ ma nào được ông chủ ma nào được ông chủ chủ chi vẫn còn như hôm trước vẫn thắng nên mà dương 13 bình 14 bình tại vì khải mang giải động nữa nếu không mang giải động thì khải dương 20 bình nữa ok quá đẳng cấp anh em ơi ok ta bây giờ thì uh, như trận này thì khải đánh ờ, ba uh, trận khải sẽ đánh uh, coi còn trận nào nữa không còn trận cuối cùng trận cuối cùng ok anh em cùng chờ đợi một chút nha anh em một đòn khả win rồi anh em à rồi ok lên top 2 hiện tại tháng 37 lên top 2 rồi nha anh em 37 cái này lên top 2 rồi nha mọi người cái này thua 11 trận rồi rồi khá 100 trăm lên top 2 rồi đó khải còn là 4 trận cuối cùng đó ok chưa còn thêm 4 trận cuối cùng nữa nha anh em nếu mà win 4 trận cuối cùng thì có thể vào top 1 còn là những cao thủ bên dưới thì họ đánh sâu thì lúc đó như thế nào thì mình chưa biết nha mọi người tại vì ạc chính khải cũng chưa đánh mà <clears throat> đây, cho anh em xem lại một lần nữa đây, đây cho anh em xem à, nghe mi vừa rồi đây chùm má mi đây hôm trước cũng thắng một trận rồi hôm nay là thắng lần thứ hai đó anh em hôm trước là thắng chùm má mi một lần rồi đó, anh em trong cái mi này thì có cái nón cái mi nè khá là thời gian chúng đọc này nó đánh khá là khổ thời gian chúng đọc này thấy không rồi tiếp đa lưng thời gian chúng đọc thắng bằng nữa nè thấy chưa rồi tiếp tục là thời gian đầu kháng băng nữa anh em không? ngày mi này bằng đồ kiểu lái kháng băng để trụ với ngày mi khác. Với lại anh thời gian chống động này 40, 40 là 80. 80 kèm với cái này 35, à, 35 kèm với cái cái cái thanh âm nữa là 70, 35 nữa đây. Là cái nón với thanh âm là 70 kèm với hai cái này là lên 100 tính ra là 150 thời gian chống động anh em thấy ghê chưa? Đó. Mới trụ mới lâu cả đó đó nè. Chứ những ngày mi khác là hết máu hết mana từ sớm rồi chứ không phải còn trụ đến phút cuối đâu ok cho anh em anh em xem nhớ cho một like video nha anh em ơi cái này thì hạng à, sống 12 thì này mới khoảng tầm 142 143 cấp thôi mà biết cách build đồ rất là chuẩn chuẩn là đánh liên đấu này đó ông ông mặc đồ này thì ông vô ông chạy đâm độc ấy mà chỉ là chạy những đâm độc thường thôi đâm độc như này thì khó mà chạy lắm ông thua khải hai trận rồi mà tính ra thì cái lượng đam của của mình đánh vừa rồi khá là đau nè này nè, Feta bị đánh trúng 180k thôi còn con Ngami bị đánh trúng 378k máu bị 376k máu tính ra mình ăn gấp đôi đam lận nè thấy chưa ăn gấp đôi đam lận quá gơ năm đọc ăn gấp đôi đam nếu mà hết giờ thì nếu mà câu hết giờ mình vẫn ăn mà liệu liệu hết giờ thì cần tại vì máu ít quá có sáu bình máu ok tiếp tục chọn mới nha năm Ok anh em ơi, hiện tại bây giờ thì Khải ờ, đánh 3 trận rồi, hiện tại trận cuối này ờ, đợt Khải sẽ đánh 4 trận cuối sẽ bích tiếp tục vào ngày sau nha nè. Đây. 4 trận cuối. Hiện tại lên top 2 nha mọi người. Đó. Lên top 2 nha anh em. Rồi giờ còn 4 trận nữa. Hiện tại cho anh em sơn qua xem sơn qua top 1 đến top 10. Nếu mà Khải thắng ờ, nếu mà Khải thắng 3 trận nữa thì Khải sẽ lên top 1. 4 trận thì càng tốt. Đó. Còn những người đi sâu lên thì lúc đó họ lên sâu thì mình không rõ nha anh em. Đây ba mươi bảy thua bảy thắng ba bảy rồi top 3 này top 3 coi như không ăn thua này thua 10, thua 11 là làm cái lương năm độc thua 14 những top dưới thì à, canh mi canh mi thiếu đau canh mi thiếu đau top 5 tangore ngam mi thua 17 tháng 11 làm cái lương này ông này nguy cơ top 1 rồi nè thiếu làm đau đặt mất một số full đồng kia môn phái không ai chịu nói cỡ cả ngày mi một lẻ một cũng bất anh em à chỉ có ạch này thiếu lâm này thì khải thua ba trận rồi nè thiếu thiếu lâm này thì chỉ có thể là cái ban khủng vô khử thôi nè như akk này hoặc ba là vào khử thôi thì chứ không không không ai khử được ông này má à, thánh mươi thua ba rồi quá ông đó có thể là nguy cơ top 1 khá là cao khải chắc là ạch cuốn này chắc rất top 2 hay là top 3 Nó thiệt mộng Đây là nghe mi Nghe mi 101 Nghe mi 101 thua 8 trận rồi nha anh em Nghe mi tốc độ đánh 101 thua 8 trận rồi Là thiếu 5 Thiếu 5 29 19 thì bỏ rồi Vâng sự tự nhiên Cái bang này à, Cái bang này khang thua một lần Anh một lần thua một lần Anh là lúc đó ổng chưa mang Hồng Kim môn phái Cái vũ khí tốc 38 đạn móc Còn uh, còn khi ông mang cây vũ khí vào thì em nắm động lại bức chịu không nổi nè rồi anh em xem video cho cảm một like nha anh em ơi đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video liên đón tiếp theo nha mọi người cảm ơn anh em đã theo dõi video và đừng quên cho khả một đăng ký, ký kênh nha anh em ơi chúc anh em một uh, buổi một ngày ờ, mới vui vẻ nha mọi người khả livestream vào buổi tối 19 19 giờ 15 phút hàng ngày nha anh em là 7 giờ tối hàng ngày nha mọi người anh em có theo dõi thì cứ gõ kênh youtube Di Khải Minh lên theo dõi ủng hộ cho nha anh em hoạt động cùng ban áo nha